Đó là tình yêu của những ngày hạnh phúc lang thang. Ừ. Người ấy em như hoa sen mang nhiều gián hiền Mỗi khi chiều lên ngày ấy em như sương trong nếp trên bông hồng mượt trên cánh nhung early morning in Kingston, Ngày ấy Ontario. em như cung tơ cho đời thanh thờ cho anh dệt mơ đường khuya ta ra ngó tay ướt cho đời ướt mơ ra nhưng năm tán vô tình mà lòng người cũng vô tình tôi màu ua sai màu xanh người yêu xa bên mộng đó Đã xưa đã sang sông dòng đời trôi mênh mông giá xưa đây xa xôi đường khuya mưa rơi rơi phố xưa quen một người bàn chăn treo đơn côi gió má theo cơn lạnh về rót lệ trên môi Ngày ấy yêu em say mê Tôi nào nghĩ gì Đền cầu tự ly Tình nói không say như thơ Đến chung hơi thở Rồi trôi rất xa Hạnh phúc lang thang như mây Cho hồn héo gầy ta còn đây tình đêm qua trong giấc mơ vẫn mong chờ có em về Hello me drink apple juice. I am orange juice. And sun is water. What? well, oh, now we have our dinner now. Madam, Carlos Alves Simpson. Okay, bye.